Hi, à, Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số à, của Kanti trong cuốn giáo trình Minano về Homo tập 1 à, Trong bài số 1, 11 này thì chúng ta sẽ học chữ đầu tiên đó là chữ tống Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu chữ tống âm Hán và nghĩa của nó có nghĩa là gửi à, ờ, chữ tống này chúng ta sẽ được viết như sau từ 9 mét với 9 mét viết thì chúng ta sẽ viết nét đầu tiên đó là chúng ta viết những bộ chấm chủ đúng không nào nét số 3 thì chúng ta viết này ngang nhân ngang 4 5 Với chín nhất viết này chúng ta sẽ viết được chữ tống và cách ờ, đọc của cung zomi cung zomi ờ, thì chữ tống này sẽ được đọc là ô cự. Còn đối với lại cách đọc của ông ông Zomi, ông Zomi ờ, thì nó sẽ được đọc là so so và những ví dụ liên quan đến cách đọc của âm autonomy chúng ta sẽ biết như sau đó là khi chữ chữ tống này nó sẽ đứng một mình thì chữ này sẽ được đọc là ô cư ô cư ô cư lự thì à, trong nghĩa của chữ này có nghĩa là gửi nghĩa của nó là gửi và ví dụ số 2 nữa chúng ta sẽ à, được viết đó là chữ kiến với lại chữ tống Vâng. Thì chữ này chúng ta sẽ đọc là miokuru. Mi oku okuru. Đối với chữ này thì nghĩa của nó là tiễn hoặc là tiễn đưa. Tiễn hoặc là tiễn đưa. Về ví dụ số 3 khi chúng ta cách đọc của âm âm đô mi đó là so thì chúng ta sẽ uh, được ghép với lại chữ kim đó là tống với chữ kim là Soyukin Soyukin và nghĩa của nó cũng là sự gửi tiền gửi tiền thì nó là một danh từ đúng không sự gửi tiền vậy thì đối với chữ tống này chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa như sau tống ở đây có nghĩa là gửi với chín nét viết với chín nét viết và cách đọc của ông Tonomi sẽ được đọc là ô cự và ông Tonomi sẽ đọc là so ví dụ như là ô cơ rự nghĩa là gửi ni ô cơ rự nghĩa là tiễn hoặc là tiện đưa à, tiếp tục đó là chữ so kim có nghĩa là sự gửi tiền đây là nó là một danh từ vậy chúng ta sẽ lấy cách đọc của âm ông thông mi để ghép với lại à, chữ kim ừ, nghĩa là chữ kim thì chúng ta sẽ đọc là so kim so kim và chúng ta sẽ tìm hiểu đến chữ thứ hai của bài số 11 đó là chữ thiếp ở ờ, thiếp ở đây là âm Hán nhưng nghĩa của nó có nghĩa là cần thiết là cần thiết vậy thì đối với chữ thiết thì chúng ta sẽ viết như sau chữ thiết à, chữ thiết thì được uh, ghép là uh, nó là chữ thấp với lại bộ đao đúng không nhỉ thì nó là cần thiết với chữ thiết này chúng ta sẽ được viết là bốn nét nét thứ nhất 3 4 Với cách đọc âm cương do mi Cách đọc âm cương do mi Nó sẽ đọc đọc là khi sẽ được đọc là khi hoặc là khi sự khi sự và cách đọc âm âm omomi sẽ được đọc là se setsu vậy thì đối với những uh, cách đọc như thế này chúng ta sẽ có những ví dụ chúng ta thấy rằng là đối với cách đọc là âm kungomi đọc là khi thì chúng ta sẽ có chữ chữ thiếp khi chúng ta đọc là ki thì nó sẽ đi về âm chữ rự thì nghĩa là ki rự ki rự ở đây có nghĩa là cắt hoặc là chặt cắt hoặc là chặt một ví dụ số 2 ví dụ số 2 đó là khi chúng ta uh, được ghép với lại chữ uh, thủ nghĩa là chữ thiết với chữ thủ thì chúng ta sẽ lấy âm uh, âm cơm zombie để đọc đó là chữ chữ nhỏ đúng không nhỉ thiết dễ thủ thì chữ này chúng ta sẽ đọc là kitte ở ờ, kitte ở đây thì có nghĩa là tem thư đây là con tem thư ví dụ số 3 chúng ta sẽ đọc là uh, chữ đạn với chữ thiếp chúng ta sẽ lấy chữ đạn với chữ thiếp thì chữ này sẽ được đọc là tai xe chữ tai xe chữ sẽ lấy cách đọc của ông ông ông Jovi tai xe chữ ở đây thì có nghĩa là quan trọng nó quan trọng ờ, chúng ta sẽ uh, đọc lại cái phần bài câu 2 này đó là chữ thiết thì có nghĩa là cần thiết nó sẽ được viết với bốn nét và cách đọc âm kungomi sẽ đọc là, là ki ki và âm ongomi sẽ đọc là c thì đối với những cái từ vựng liên quan đến cách đọc của âm âm hay âm cương thì chúng ta sẽ đọc có là ki rự ki rự nghĩa là cắt chặt và uh, kít tê kít tê ở đây có nghĩa là tem thư và chữ lại với chữ thiết này chúng ta sẽ được đọc là tai sen chữ tai sen chữ ở đây có nghĩa là quan trọng tiếp đến chúng ta sẽ đi tìm hiểu chữ số 3 của bài số 11 đó là chữ thải uh, thải là âm hán nhưng nghĩa của nó chính là cho vay nghĩa là xung quanh vậy thì đối với chữ thải chúng ta sẽ được viết như sau thải ờ, đối với chữ thải này chúng ta sẽ được viết là 12 nét hai à, với 12 cái viết và ông Tungomi nó sẽ được đọc là chữ Tha Ka còn âm âm âm mi sẽ được đọc là thai sẽ được đọc là thai âm tương mi sẽ được đọc là ta của âm âm mi sẽ được đọc là thai ví dụ như chúng ta sẽ có chữ uh, chữ thải ghép với lại chữ sư ví dụ hợp đồng là ca sự ca sự ở đây có nghĩa là cho vay cho mượn cho vay hoặc là cho mượn đây ví dụ số 2 đó là chữ thải sẽ được ghép với lại chữ si và chữ đa đa si có nghĩa là khoản nợ khoản nợ hoặc là khoản vay thì đây chúng ta sẽ đọc là ở ka ka có nghĩa là khoản nợ khoản vay ví dụ số 3 đó là chữ thải chữ nhấn được ghép với lại chữ thải chữ nhấn của chúng ta sẽ được viết uh, như sau nhấn nhấn và chữ thái thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là trang tay trang tay cộng với lại đuôi sư lự trang tay sư lự có nghĩa là cho thuê cho thuê và chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa như sau ở ờ, chữ thải ở đây có nghĩa là cho vay với 12 nét viết lấy âm cương đọc là ca âm ông cơ mi đọc là tai ví dụ như ca sự có nghĩa là cho vay uh, ca si đa si là khoản nợ và uh, tai sự cha tai sự này thì cái chữ thải này sẽ được lấy âm lấy âm ông cơ mi để đọc có nghĩa là đọc là tai cha tai sự có nghĩa là cho thuê vậy đấy chúng ta sẽ tìm hiểu ba chữ tiếp tục chúng ta sẽ à, đi tìm hiểu đến chữ thứ tư tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ thứ tư chữ thứ tư ở đây có nghĩa là chữ tá và chữ tá có nghĩa là mượn hoặc là vay vay và mượn vậy thì chữ tá chúng ta sẽ được viết như sau đối với chữ tá thì chúng ta sẽ được viết là 10 mét đối với chữ tám thì chúng ta sẽ được viết là 10 nhé, chúng ta sẽ viết nét thứ nhất nét số 2 thứ 3 4 chín mười và cách đọc của âm cương do mi ờ, sẽ được đọc là là ca còn âm âm do mi chúng ta sẽ được đọc là cha cự cha cự và đọc là cha sa sa cự và sa sự uh, sa sự thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những ví dụ liên quan đến cách đọc với âm tungomi đó là uh, khi mà chúng ta sẽ đọc là kha đúng nhỉ và chúng ta sẽ viết ví dụ như sau thì chúng ta sẽ đọc là ka kari kari kari kariru và đối với chữ kari kariru này uh, thì chúng ta sẽ được đọc đó là có nghĩa là mượn hoặc là vay mượn hoặc là vay về ví dụ số 2 khi chúng ta sẽ được đọc với uh, ờ, âm omomi đó là cha cự uh, cha cự yoso thì có nghĩa là chữ tá cộng chữ dụng và chữ thư luôn mà chữ thư thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là cha cự và chữ uh, chữ dụng thì chữ đọc đọc là yo là sho cha cự yo yo so nghĩa của nó là giấy nợ giấy nợ vậy thì đối với chữ tá thì chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa như sau à, tá ở đây có nghĩa là vay và, và mượn với cách đọc à, với nét 10 nét viết có 10 nét viết với cách đọc là âm âm cung homi sẽ được đọc là ca âm âm homi sẽ được đọc là sa cự và sa sự ví dụ như ca ri rự có nghĩa là mượn là vay ở ờ, cha cự yô sộ có nghĩa là giấy nợ thì chúng ta sẽ được ghép chữ tá với lại chữ dụng và chữ thư sẽ lấy âm âm homi để đọc đó là cha cự Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu đến chữ số 5 Chữ số 5 của bài ngày hôm nay đó là chữ ngôn ngữ lữ thì có nghĩa là đi xa lữ ở đây thì có nghĩa là đi xa và chữ lữ này thì chúng ta sẽ được viết tới 10 nét chúng ta sẽ viết như sau đây là chữ lữ No. 10 mm Vậy thì đối với chữ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cách đọc ông tương hô mi của nó sẽ được đọc là ta bi ta bi một cách đọc và ông âm hô mi sẽ được đọc là rio ví dụ về cách đọc về ông tương hô mi như sau à, khi chúng ta nói về là chữ nữ chữ nữ sẽ đứng một mình thì chữ này sẽ được đọc là ta bi Family ở đây thì có nghĩa là du lịch Du lịch Về ví dụ số 2 Đó là khi mà chữ lữ uh, được ghép với lại chữ hành thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là Rio Yoko có nghĩa là đi du lịch đi du lịch vậy thì đối với chữ lữ chúng ta sẽ nhớ lại là đó là lữ thì là đi xa với 10 nét viết và âm Tomomi sẽ được đọc là Tabi âm Tomomi sẽ đọc là là Rio ví dụ như là Tabi và Rio Rio Ryoko có nghĩa là đi du lịch còn Tabi ở đây có nghĩa là du lịch Vậy tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ tiếp theo đó là chữ số 6 à, Chữ số 6 âm Hán là chữ giáo và có nghĩa là dạy Và chữ giáo này chúng ta sẽ được viết là 11 mét của âm tsunami trong chữ này sẽ được đọc là oxy và âm onomi sẽ được đọc là kyo ví dụ như khi chúng ta viết chữ chỉ dạy nghĩa là oxy oxieru thì trong chữ này sẽ có chữ giáo sẽ lấy âm onomi để đọc oxy eru oscillate ở đây có nghĩa là chỉ dặn ví dụ số 2 đó là khi chúng ta sẽ ghép với lại chữ thấp thì chúng ta sẽ có chữ giáo với chữ thấp giáo thấp và chữ giáo thấp ở đây chúng ta đọc là kyoshi chữ kyoshi chữ có nghĩa là phòng phòng học về ví dụ số 3 đó là khi chúng ta uh, ghép với lại chữ giáo với chữ sư giáo giáo với chữ sư chữ này sẽ được đọc là kyoshi chữ kyoshi chữ thì chữ này nghĩa là giáo viên giáo viên đó, hoặc là chúng ta có thể viết chữ giáo với chữ đường giáo đường thì chữ, chúng ta sẽ viết chữ giáo với chữ hộ giáo với lại chữ hộ thì chúng ta sẽ đọc đó là uh, ờ, kyokai kyokai là giáo hộ nghĩa của nó là giáo đường Vậy thì đối với lại chữ giáo có nghĩa là giận Chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa nhé Với 11 nét viết và âm kondomi sẽ được đọc là oxy Âm ondomi sẽ được đọc là kyo Và ví dụ như là chúng ta sẽ đọc là oxy eru Có nghĩa là chỉ dạy Và si chữ là phòng học uh, si uh, si thì chúng ta sẽ có là chữ giáo viên và chúng ta sẽ viết đó là chữ giáo với lại chữ hội à, ờ, chữ giáo với chữ hội thì chúng ta sẽ đọc là kyokai nghĩa là giáo đường tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 7 tiếp theo chúng ta sẽ sang chữ số 7 đó là chữ tập và chữ tập ở đây có nghĩa là học tập à, ờ, thì đối với chữ tập thì ờ, đó là âm hán và chúng ta sẽ được viết như sau chữ tập thì chúng ta sẽ được viết với 11 nét 11 nét viết à, với chữ à, với chữ tập này thì chúng ta sẽ được đọc âm tungomi sẽ được đọc là nama còn âm omomi sẽ được đọc là so à, vậy chúng ta sẽ, à, âm âm omomi sẽ được đọc là siêu vậy chúng ta sẽ có những ví dụ như sau ví dụ như khi chị tập được đứng một mình thì nó sẽ được đọc là narai narau narau có nghĩa là học tập tiếp tục khi chữ học được ghép với là chữ tập thì chữ này chúng ta sẽ được đọc đó là gakusiu gakusiu và nghĩa của nó chính là học tập tiếp tục đến ví dụ số 3 ờ, khi chúng ta viết đó là chữ uh, luyện với chữ tập chúng ta sẽ được viết như sau thì nghĩa của từ này có nghĩa là ren siêu ren siêu ở đây có nghĩa là luyện tập chúng ta sẽ có từ phương cự siêu phương cự siêu chúng ta sẽ được viết như sau và có nghĩa là ôn tập phương cự siêu nghĩa là ôn tập vậy đối với bốn chữ này thì chúng ta thấy rằng uh, vừa là những ví dụ về cách đọc của âm Kuntomi thì chúng ta sẽ đọc là Nara còn khi chúng ta đọc là siêu thì chúng ta sẽ đọc là âm Okomi đó là Gaku siêu và chữ Ren siêu, Ren siêu và Phước cự siêu với cách đọc thì chúng ta sẽ đọc như vậy còn đối với cách nhớ thì chúng ta sẽ nhớ là chữ tập có nghĩa là học tập được viết với 11 nét ờ, ông Kuntomi sẽ là Nara, ông Okomi sẽ là siêu à, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 8 chữ số 8 của chúng ta có nghĩa là chữ miễn à, miễn ở đây có nghĩa là cố gắng miễn ở đây có nghĩa là cố gắng và chúng ta sẽ được viết như sau miễn à, với cách đọc của nó thì nó chỉ có âm cơ mi à, âm âm mi thôi và không có âm kangumi và chúng ta sẽ được đọc là bên bên và chữ nghĩa này sẽ được viết là 10 mét ta sẽ được viết với lại 11 mét uh, như thế này đối với chữ miễn thì chúng ta sẽ có những ví dụ như sau khi chúng ta sẽ đọc vào bên thì nó sẽ nằm trong chữ miễn với chữ cường là Denkyo Denkyo Suru Nghĩa của nó là học tập Vậy chúng ta sẽ nhớ một lần nữa như sau Miễn thì có nghĩa là cố gắng Với 11 nét viết Không có âm mi để đọc Và âm mi sẽ được đọc là bên Ví dụ như là Benkyo Suru Có nghĩa là học tập Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 9 à, Chữ số 9 là chữ cường Và cường ở đây có nghĩa là mạnh thường chúng ta sẽ được viết với lại 11 phép với được 11 mét với chữ cờ này chúng ta chúng ta sẽ có âm âm của mình sẽ là à, chữ chư yôi chư yô còn đối với lại âm cưng âm của mình sẽ là à, chúng ta sẽ được đọc là kyo âm cưng của sẽ đọc là chư yô còn âm âm của mình sẽ đọc là kyo vậy thì chúng ta sẽ đi vào những ví dụ như sau ví dụ khi chúng ta được viết chuông thì được ghép với lại chữ hiragana đó là chữ y thì đây chính là đọc là chư dôi chư dôi ở đây có nghĩa là mạnh mẽ mạnh mẽ ví dụ số 2 đó là chữ chữ miễn được ghép với lại chữ chữ cường thì chúng ta sẽ có miễn cường và chữ này sẽ được đọc là Ờ, Benkyo Benkyo Benkyo ở đây có nghĩa là học tập Về ví dụ số 3 à, Ví dụ số 3 chúng ta sẽ có chữ cường với chữ lực Chữ cường với chữ lực Chữ này chúng ta sẽ đọc là uh, Kyoryo Kyoryo à, Và có nghĩa là Ờ, có sức mạnh có sức mạnh ví dụ số tư thứ tư đó là à, chúng ta sẽ được ghép chữ cường với lại chữ phong chúng ta được ghép với chữ cường với chữ phong như sau thì đối với chữ này có là gió mạnh thì chúng ta sẽ đọc là kyofu kyofu có nghĩa là gió mạnh vậy thì đối với những ví dụ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, chữ chưa lôi lấy âm tung mi để đọc và bên kyo sẽ lấy âm ong mi để đọc và kyo rio cũng lấy âm ong mi và kyo phu cự Vâng, cũng là omomi vậy là omomi lại chiếm chủ yếu trong cách đọc đúng không nhỉ vậy thì trong chữ cường này thì chúng ta nhớ đó là mạnh và với người 11 nét viết âm omomi sẽ đọc là chuyo còn âm omomi sẽ đọc là kyo tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 10 số 10 là chữ hoa và hoa ở đây thì có nghĩa cũng là hoa vậy thì trong chữ 10 chúng ta sẽ được viết như uh, chữ hoa như sau chúng ta sẽ viết bộ thảo và dưới là bộ hóa đúng nhỉ? Thì ờ, đối với chữ này thì chúng ta sẽ được viết như sau. Nét thứ nhất. Nét số 2. 3 4 5 6 7 nét. Với âm tương đương đi thì chúng ta thấy rằng là trong chữ hoa sẽ được đọc là hana còn âm omi sẽ được đọc là ka ví dụ uh, khi tôi viết đó là uh, chữ hóa chữ hoa sẽ đứng một mình thì chữ này sẽ được đọc là hana hana ở đây là hoa chữ số 2 đó là uh, chúng ta sẽ được đọc là hanabi hana ghép với lại chữ họa thì chúng ta sẽ được đọc là hanabi hanabi hanabi ở đây thì có nghĩa là pháo hoa pháo hoa chữ số 3 chữ số 3 đó là chữ hoa à, chúng ta sẽ được ghép với lại chữ kiến thì chữ là chúng là chúng ta sẽ được đọc là hanami hanami có nghĩa là ngắm hoa nhóm hoa và ờ, khi chúng ta đọc với lại chữ hoa thành ờ, ông ông mi sẽ đọc bằng ca thì chúng ta sẽ đọc ví dụ ở chữ sau chữ này chúng ta sẽ đọc đọc bằng k khi nó được ghép với lại chữ bin chữ hà hà ra ra hiragana đó là chữ bin thì chúng ta sẽ đọc đọc bằng k bin vậy lấy ông âm mi để đọc vậy chữ này sẽ là lọ hoa cái lọ hoa lọ hoa bin vậy thì đối với chữ hoa chúng ta sẽ nhớ như sau ờ, hoa thì cũng nghĩa là hoa với 7 nét viết ông kuzumi sẽ là hana ông ông ongomi sẽ là đọc là ta và chúng ta sẽ ví dụ như là hana cũng nghĩa là hoa hanabi nghĩa là pháo hoa và hanami hanami ở đây cũng nghĩa là ngắm hoa và khi chúng ta đọc là thì cabin cũng nghĩa là lọ hoa vậy thì đối với ạ chữ hoa là kết thúc bài 11 tại đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau ờ, Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chữ số 7 Chữ số 7 ở đây có nghĩa là họa và nghĩa của nó là